Hi, xin chào các bạn. Chào mừng uh, các bạn quay trở lại với kênh à, ẩm thực và cuộc sống mình. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, cách buộc lưỡi câu một cách đơn giản nhất, ai cũng có thể làm được. Uh, để các bạn uh, đi uh, câu cá, câu chơi, uh, ao hồ. Đây là cái lưỡi câu, và cước. Cách buộc lưỡi câu thì nó có nhiều cách các bạn nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ và giới thiệu các bạn cách à, buộc đơn giản nhất các bạn nhé thì các bạn à, có thể làm được ai cũng có thể làm được đây là cái lưới câu lưới câu này nó có cái lỗ ở đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ sỏ và đưa qua cái lỗ này Đấy, bước một nha các bạn nhé Đấy. <coughs> tiếp theo là cái sợi này vẫn còn à, sợi này sợi dài này Đấy, cái sợi này sợi ngắn này thì mình sẽ thu nó lại các bạn đây như là sợi này sẽ ngắn thì các bạn sẽ để chờ ra một khoảng giống như mình đang làm đây các bạn nhìn thấy đấy chờ qua qua rồi mình sẽ quấn đấy một khoảng như này rồi bạn quấn quấn từ dưới lên trên các bạn nên giữ chặt tay không là nó bung ra nó rất là khó đấy cuốn như vậy rồi còn đoạn sợi dây này các bạn sẽ xỏ vào đây bạn làm như video mình dẫn rồi cầm cái dây này thật chắc giữ thật chắc rồi kéo rút dây này lên đó bạn thấy chắc chắn chưa Đấy, được một lưới câu rồi như vậy là đã thành công còn cái đoạn thừa này các bạn sẽ cắt đi Rồi, như vậy là đã xong một à, cái lưới câu như vậy các bạn bây giờ sẽ mồi à, run vào đây gọi là cái đồ ăn của cá đây buộc phao và buộc với cần à, các bạn sẽ đi câu cá rất là tiện lợi và nó mang lại hiệu quả nha các bạn nhé đây rất là chắc chắn đấy các bạn các bạn nhìn thấy chưa chắc chắn đẹp và chắc chắn đang à, ngồi cạnh cái bụi à, hóp các bạn mình sẽ chọn những cái cành hóp những cây hóp để làm cái cần câu cá cho trẻ con nó câu các bạn con mình thì nó rất là thích chơi mùa hè này thì ở nhà cho nó câu cá vườn nhà mình khá rộng cũng có luôn cả ao các bạn khu vườn này vườn ao cá các bạn cá nó lên kìa những con rô phi kìa trẻ con câu nó rất là thích mùa hè này thì à, đang nghỉ học nghỉ hè cho nó chơi nó thư giãn à, trồng à, khá là nhiều cây ăn quả bưởi và một số loại cây khác nữa đây có bưởi đây các bạn Úi, to chà bá luôn này sắp chín rồi sắp được ăn rồi sẽ chọn cái cành nào nó nhỏ với lại nó cũng chắc chắn. Nó già chắc chắn nó không bị ờ, mềm quá và nó cũng không cứng quá. Để ờ, trẻ con cầm nó vừa nhẹ tay với lại nó dễ giật cần đấy các bạn. Mình sẽ chặt hai cành ở bên này. Thank you. nó nghiền mà mẹ mà tức là cũng được cái chiếc cần câu được các bạn nhìn cũng khá là hay cho câu cá giật lên thôi Thank you.